Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi lại phát động tổng tấn công bà Phương Hằng, không thà một mống nào. giành quyền xử lý bà Nguyễn Phương Hằng từ tay người đồng cấp tại tỉnh Bình Dương, Võ Văn Minh, thì điều đó cho thấy quyết tâm của Phan Văn Mãi lớn đến như thế nào. Ai phạm tội thì người đó chịu trách nhiệm, chứ tại sao lại tính và hốt luôn các fan của bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ sẽ xử phạt luôn cả phen ruột bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là hành động rất vô lý. Người hâm mộ chỉ là người theo dõi những buổi phát hình của bà Nguyễn Phương Hằng thì làm sao buộc tội họ được. Phải chăng ông Phan Văn Mãi vì giận quá mà mất khôn nên hành động kỳ quặc đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an của thành phố Hồ Chí Minh thì ngày 21 tháng 5 Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức làm việc, lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PTL sinh năm 1980 sống tại Bình Triều, thành phố Thủ Đức về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Bên công an cho biết rằng cá nhân này đã lợi dụng việc công an khởi tố tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971. Nhiều người đã lên mạng xã hội tung tin sai sự thật. Hành vi của bà L là đã vi phạm quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15 2020 vào ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trước đó qua công tác giám sát an ninh mạng, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ cuối tháng 3 năm 2022, bà E đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, xúc phạm uy tín của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bà E đã khai nhận mình là fan hâm mộ của Nguyễn Phương Hằng. Mục đích đăng tải các video clip lên TikTok là nhằm thể hiện sự ủng hộ của bà đối với Nguyễn Phương Hằng. Thu hút nhiều người quan tâm, bấm link kênh TikTok của mình và sẽ nhận được nhiều phần thưởng từ TikTok. Sau khi cơ quan công an làm việc giải thích, bà E đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Đây là hình ảnh quật luôn cả fan không biết ông Phan Văn Mãi muốn làm gì. Bên công an vẫn cứ khẳng định lợi dụng việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhiều đối tượng đã đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Cụ thể, vào 24 tháng 3, một số đối tượng đã tạo lập các kênh như YouTube như Bản tin online, Giai điệu cuộc sống để đăng tải các video clip có nội dung cắt ghép, giàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc về hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng. Vẫn những ngôn ngữ quen thuộc bên công an nói là do có số cá nhân thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế cùng với tâm lý ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tay cho việc phát tán các video trên. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Công dân có quyền tự do ngôn luận có việc đưa thông tin lên mạng xã hội nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật. Thông báo của công an nói như vậy. Đây là hình ảnh xem ra bà Nguyễn Phương Hằng khó sống với ông Phan Văn Mãi. Thực tế, vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng làm cho nhiều người không phục. Điểm nghi ngờ là cả năm trời bà Hằng livestream phát hình trực tiếp không ai bắt cho đến khi bà khui ra những điểm đen của ông đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp thì dân có quyền bày tỏ ý kiến của mình và hành động của chính quyền Tuy nhiên, bày tỏ ý kiến mà không đúng ý thì bị tống giam hay là ông Phan Văn Mãi đang sợ bà Nguyễn Phương Hằng và sợ luôn cả fan của bà cho nên đã bắt hốt hết. Và khả năng này không phải là không có cơ sở dưới một thể chế độc tài như ở Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, đế chế điện quang bị đánh gục, gia đình bà hết đường thoát. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng dụng từ nghiêm trị để thể hiện sự quyết tâm của chính quyền. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nghiêm trị thường dân, chứ với quan chức thì luôn rất lỏng lẻo. Cho tới nay, rất nhiều trường hợp quan chức bỏ trốn ra nước ngoài. Và mới đây là vụ bỏ trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng là một cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng, cũng là một trường hợp bỏ trốn trước khi có tin bắt giữ. Bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, trong khi đó người thân của bà ở lại Việt Nam vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty bóng đèn Điện Quang. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa, người đã bỏ trốn từ năm 2000. Có thể nói bóng đèn Điện Quang là đế chế một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, từng là một trong những doanh nghiệp thuộc top hàng đầu của ngành thiết bị đèn chiếu sáng. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Thay vào đó, từ tháng 5 năm 2010 đến nay, em trai ruột của bà là ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Cùng với đó, con gái cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là bà Nguyễn Thái Nga hiện nay là thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc của công ty bóng đèn Điện Quang. Có thể nói công ty này giống như là công ty nhà của bà cựu Thứ trưởng vậy. Và cho tới nay, công ty bóng đèn điện quang đã dính tới pháp luật. Được biết vào ngày 21 tháng 5, thông tin được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 4, lực lượng nhiệm vụ Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một số công nhân xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang đang thực hiện hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định. Đây là hình ảnh công ty điện quang đang bị quật. Gây hại môi trường là vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Các công ty nước ngoài tha hồ hối lộ cho các quan chức để họ được xả thải không qua xử lý, chứ hầu hết họ không đầu tư hệ thống xử lý nước thải bài bản rất tốn kém. Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đều gần như thế cả. Vấn đề là chính quyền muốn nhắm vào ai để triệt hạ mà thôi. Lần này chính quyền đã nhắm vào công ty của dòng họ bà cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Và việc chính quyền tóm cổ công ty này thì át hẳn lãnh đạo khó mà thoát tội. Vì thế rất có khả năng là người nhà của bà cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng sẽ dính vào. Đứng về mặt pháp luật thì có thể nói chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý những doanh nghiệp phá hoại môi trường là thỏa đáng. Tuy nhiên, đứng ở khía cạnh đấu lá lẫn nhau trên chính trường thì đây cũng là một bài học cho những người chạy trốn. Nó là một cú đòn tiếp theo. Và cần phải cắt hết mọi sự liên hệ của người thân trong các tổ chức kinh tế, nếu không thì sẽ có ngày liên lụy. Đây là hình ảnh người nhà của bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Hồ Quỳnh Hưng, em bà và Hồ Thị Kim Thoa và hai ái nữ Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê. Bà Hồ Thị Kim Thoa trước khi đi đi đã chuyển hết số cổ phần lại tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang với bà chỉ nắm cổ phần tượng trưng. Tuy nhiên, không tịch thu được tài sản của bà Thoa thì chính quyền có thể có cách khác. Rất nhiều lý do để đánh vào đế chế của bà Thoa và Đảng Cộng sản là một chiêu mà không bao giờ họ bỏ. Đấy là khi họ muốn đánh ai thì họ luôn nhắm vào cơ sở kinh tế của người đó. Ví dụ, nếu một cá nhân nào mà chính quyền ghép vào tội phản động thì công an sẽ tấn công vào nơi mà người đó làm việc để chủ doanh nghiệp sa thải đối tượng. Hoặc ai đang ở trọ thì họ sẽ tạo áp lực để chủ phòng trọ đuổi đối tượng này ra đường. Đấy là chiêu bài rất đặc trưng không lẫn vào đâu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng việc bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn thì cơ sở kinh tài của bà Thoa sẽ là đối tượng để chính quyền tấn công cũng là điều dễ hiểu.